Các thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với các ví dụ minh họa cụ thể trong cái bài tập là đốt cháy ancan các em nhé. Đề bài như sau. Chuyện đầu tiên, đốt cháy hoàn toàn một hydron A thu được 4,48 lít CO2 điều kiện tiêu chuẩn và 4,5 gam nước. Cái ta hỏi chúng ta ý A, xác định công thức phân tử của A và ý B là tính thể tích oxy điều kiện tiêu chuẩn cần để đốt cháy hoàn toàn A. Cái bài này không khó. Những bài tập đầu tiên này khi thầy giảng ấy, các bạn hãy để thật kỹ nhé. Ví dụ số 1. Để cho chúng ta số liệu, các bạn hãy xử lý số liệu đi. Thường là khối lượng thể tích người ta thường đưa hết về số mol các bạn. Chúng ta có được là n co 2 à, bằng là 4,48 chia 2,4 là nó bằng 0,2 mol đúng không? Tiếp theo là N của anh nước. Nó bằng là 4,5 chia cho 18 sẽ bằng là 0,25 mol kem đế này đề bài là đốt cháy hydrogen thì có số mol CO2 nước các bạn nhận xét luôn được chưa các bạn nhận xét là do n của cái anh nước lớn hơn n của anh CO2 từ đây mình suy ra nếu mà cẩn thận nhé cẩn thận các bạn hãy suy ra thầy điều này, này suy ra k của a bằng không và khi k bằng không thì chắc chắn rồi a nó sẽ là ancan các bạn tức là tức là a của ta là ancan A à, là ancan này công thức của anh A à, sẽ có dạng là gì em nhỉ? À, nó sẽ là CN H2N cộng 2. Xong chưa nào? À, N tối thiểu bằng 1 đấy. Ờ, và từ đây mình suy ra luôn. Suy ra cho thầy là N của anh A sẽ bằng N của anh nước trừ N anh CO2. Đó. Nước là 0,25 trừ 0,2 tức là sẽ bằng là 0,05 mol. Xong rồi nhá. Xong NA rồi. A là hạn K đúng không? À, và từ đây làm thế nào để xác định công thức phân tử của A bây giờ? Bây giờ nếu nhé, từ công thức là CN hay N cộng 2 này, em tính được N ấy thì coi như xong. Được chưa? Tính N bạn lắp N đây thì sẽ ra công thức rồi. Và một cái cái uh, kỹ thuật đó là bạn sẽ sử dụng bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn nguyên tố carbon. Thử nhé. Bảo toàn nguyên tố carbon. Đó là gì? N của C ở trong A sẽ bằng N của C ở trong CO2. Các bạn có đồng ý không ạ? Nguyên tố mà đúng không? Nói chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khi đốt cháy toàn bộ C ở trong A nó đi hết về CO2 mà Cho nên thầy đã viết như thế này Các bạn có thể viết phương trình tổng quát ra bạn sẽ thấy Thế Vậy thì lúc này mình suy ra Tương đương đấy ờ, N của C trong A sẽ bằng gì? Với công thức là CN thì số mol C sẽ bằng gì? Sẽ bằng N nhân với số mol A đúng không? Sẽ là 0,05N thì sẽ bằng gì? Bằng NCO2 bằng 0,